Vâng, xin chào mọi người, mình là Thùy Dương, hiện nay mình đang là học sinh của sinh viên uh, uh, Cát Lâm. Uh, mình hiện nay năm nay mình đã 23 tuổi rồi. À, uh, năm 18 tuổi mình đã có sang bên Nhật làm việc và mình đã làm việc ở bên đó 3 năm. Sau quá trình 3 năm mình học tập và làm việc bên đấy thì mình nhận ra một điều đó là mình uh, chỉ có đi làm và kiếm tiền công việc của mình chỉ xoay quanh như thế mình phát hiện ra một điều đó là mình không có kiến thức mình uh, khi mình mình trở về Việt Nam mình cảm thấy mình uh, không hòa nhập được tất cả với mọi người kể cả cuộc sống ở Việt Nam uh, sau đó mình quyết định là đến Đài Loan để học tập và sinh sống uh, chỉ đơn giản là vì mình uh, thích uh, học chữ Hán nên là mình đã tìm tới Đài Loan và mình tới Đài Loan để tìm một cơ hội để uh, phát triển tương lai bản thân của mình nhiều hơn nữa. Hy vọng thì mọi người sẽ uh, thực hiện ước mơ của mình trong tương lai tới. Um, mình có một câu nói dành cho các bạn đó là hãy tin tưởng vào bản thân mình dù đó là điều nhỏ nhất à, hy vọng tương lai mọi người sẽ gặp nhiều điều may mắn hạnh phúc và tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống cảm ơn mọi người rất nhiều